Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay mình sẽ quay một lô đất nằm trên à, đường N14 và N16 của Mỹ Phước 4 nha cả nhà Và như cả nhà thấy phía trước của chúng ta đây là quốc lộ 13 nha Hướng à, bên tay trái này của mình thì sẽ vừa thành phố Thủ Dầu Một Còn hướng bên tay phải này à, thì mình sẽ vừa bầu Bàng nha cả nhà Và mình đi thẳng vào bên trong kia là đường NA2 của Mỹ Phước 4 còn vị trí mình đứng bên này là đường NE8 của Mỹ Phước 3 nha cả nhà và phía bên kia như cả nhà thấy là đây là cà phê thần tướng và bên à, tay trái là vật liệu xây dựng của công ty đất nguồn và hiện tại lô hai lô đất mà mình muốn review cho cả nhà à, xem trong video này nó có diện tích là 100 mét vuông 5 x 20 thổ cư 100 phần trăm à, xây dựng tự do và mua là công chứng liền nha cả nhà và từ à, vị trí lô đất đi ra quốc lộ 13 này chỉ tầm khoảng là 800 mét và bây giờ mình đi vào tà, bên trong kia khoảng qua khoảng 800 mét qua cái đoạn mà nhà màu vàng vàng xa xa bên kia thì à, là mình tới lô đất rồi và lô đất nằm trên đường N14 và N16 thì hai trục đường này là hai trục đường song song với đường NA2 nha cả nhà có tổng lộ à, giới là 8 mét, với hè ở bên là 5 mét. và chúng ta đang tiến đang tiến vào lô đất à, 100 mét vuông này và trên trục đường NA2 này như cả nhà thấy ạ à, hiện tại xung quanh buôn bán rất là nhiều nhà cũng được xây dựng cũng rất là đông đúc và điều đặc biệt là những vị trí đất mà nằm trên đường nội hai này có giá hiện tại đang cũng cực kỳ là à, hấp dẫn giá chỉ dao động từ khoảng là 3 tỷ 2 cho đến tầm khoảng là 3 tỷ 7 trên trục đường này cả nhà và hình như là rất là ít uh, ít khách hàng cũng như là ít người mà sẽ bán tại vì uh, đất ở đây cũng cực kỳ hiếm và trên trục đường NE2 này thì chúng ta sẽ đi, thì tháng qua tầm khoảng là 1 km từ quốc lộ 14 đi ta, ta vào à, tầm khoảng 1 km hoặc là 1,5 km thì chúng ta sẽ tới là đường trường Đại học Thú Dầu Một nha cả nhà và trường Đại học Thú Dầu Một là một trong những cái trường mà nổi tiếng tại à, Bình Dương và hiện tại chúng ta sẽ đi vào con đường à, N14 nha và chúng ta sẽ đi vào con đường N4 như cả nhà thấy không cách 800m thôi từ quốc lộ 14 và quốc lộ 13 thì chúng ta đã đi vào lô lốc ừ, rồi thì ra phía trước của chúng ta là đường N14 và trục đường N14 như cái nhà Thái đây dân cư ở rất là sầm uất và ở đây có ờ, quán nhậu này đặc sáng uh, ờ, các món gì đó bên đây có tập hóa và có nhà xây dựng cũng khá là nhiều bên đây trái đây cũng ờ, có hai căn này xây cực kỳ đẹp này cả nhà à, bên quận Liên Minh Tây phái thì à, nhà xây dựng rất là nhiều ạ à. rồi đây chúng ta đã tới vị trí lô đất nha vị trí lô đất là cái chỗ mà người ta đã cào lập có ở đây và chúng ta sẽ bước xuống lô đất này rồi hiện tại thì mình đang đứng ngay vị trí lô đất luôn 5 nhân cho 20 và lô đất này này nó có cái uh, mốc lồi giới từ đây như cái nhà từ mốc lồi giới đây đây này như cái nhà thấy mũi tên này đây mũi tên đây thì thấy ở đây và đây này cái nhà cái chỗ mà có đường đất đỏ đây tôi thắng ra đây đây vị trí này đây là 5 mét này như cái nhà tháp mũi tên này ở đây mũi tên hay mời là không biết là trong video có nhìn thấy hay không nhưng mà cả nhà nhìn thấy cái cái cái đoạn này đi cái đoạn mà à, được cào này à, thì là năm như cái nhà 20 giá là một tỷ tư và như cái nhà nhìn thấy xa xa bên kia là đường N2 lúc nãy mình à, mình đi vào á đó. đó là được đường N2 và đây là trường à, trục đường N14 và qua bên kia là đường N16 đối diện cái lô đất mà mình muốn giới thiệu thì đối diện qua bên kia là 1 tỷ 3 50 nha cả nhà cũng 520 luôn thì mình vay lô này thì cả nhà à, biết luôn cái lô bên kia luôn là 5 nhanh cho 20 giá là 1 tỷ 350 còn lô này là 1 tỷ 4 à, hai lô này đều có hỗ trợ vay ngân hàng và mua cái nhà mà muốn công chứng luôn á thì công chứng luôn trong ngày vẫn được nha và nếu như mà cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ. Xin chào và tạm biệt.